Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Pháp của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ review một lô đất nằm trên mặt tiền đường Tân Hòa Tân Lợi và đường Liên Xã lên siêu thị Copmart Đồng Phú nha cả nhà. Lô đất này có diện tích là 1.533 m2, có tổng mặt tiền đường Liên Xã lên Copmart Đồng Phú là 34 m. Giá bán là 90 triệu trên một mét vuông. giáp đường Tân Hòa Tân Lợi. Lô đất có diện tích là 1.533 m2 với 34 mặt tiền đường liên xã lên con mắt đồng phú nằm sát ngay cạnh trục đường Tân Hòa Tân Lợi. Lô đất này được bao săn lấp, hỗ trợ lên thổ cư. Giá bán là 90 triệu trên một mét ngang. Như các nhà được biết, trục đường Tân Hòa Tân Lợi là trục đường xuyên suốt khu công nghiệp BKMX đồng Phú. Tại đa số nhà đầu tư tập trung tìm kiếm, săn lùng, đầu tư và đỡ dành đất trên trục đường này rất là nhiều. Đây là một trong những lựa chọn phù hợp, đáng quan tâm và đầu tư. Hiện tại, khu công nghiệp Bicamex Đồng Phú là một nơi đáng đỡ đầu tư cũng như là những nhà đầu tư cá mập tìm vờ đã săn đón những vị đất lớn để mà đầu tư và lâu dài. Bên cạnh đó, khu công nghiệp Bicamex là một trong những vị trí mà những nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đang tìm vờ để mà săn đón ạ. À. Nếu như mà cả nhà muốn đầu tư tại khu công nghiệp Bicamex thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894. Cả nhà xem thấy hay thì hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh.